thành tâm anh hùng đoàn kết đi lên mãi mãi sát son niềm tin vào đảng chính quyền vì dân bắt đầu từ đơn giản nở nụ cười khi dân đến cơ quan làm cho dân càng giác bình an dám ơi sao mà yêu đến thế những con người lao động hăng say dám anh hùng đoàn kết đi lên mãi mãi sát son niềm tin vào đảng chính quyền vì dân bắt đầu từ đơn giản nở nụ cười khi dân đến cơ quan làm cho dân cảm giác thiết tha ân tình hòa câu dân ca quê mình xứ nghề tại sao người sao mà yêu đến thế những con người lao động hăng say dòng sông ôm in sáng trời mây hoa nam chiều nay cờ bay đỏ thắm ta bước trên nhịp cầu treo bàn chân đám mười